chào mừng cả nhà quay lại với kênh toàn thành phát của mình ngày hôm nay à, trong video này thì mình tiếp tục review một lô đất nằm sát bên siêu thị The Gold City nha cả nhà đây phía trước đây của chúng ta là siêu thị The Gold và nằm gần với ngã ba ở đây là ngã tư nha cả nhà ngã tư trục đường chính đi vào à, từ bên ngoài đi vào khu đô thị The Gold City tức là từ bệnh viện tính ở à, thành phố Đồng Xoài á chúng ta sẽ đi vào tới cái cống à, khu đô thị Dragon City và chúng ta theo trục đường này và tới trục đường này là trục đường 33 trục đường này là trục đường 33 có lộ giới là 44m nó ngăn cách giữa là khu đô thị Dragon City ở phía bên tay trái này của chúng ta đây như chúng ta thấy đây ạ à. đó là ngăn cách cái à, phía bên này và phía bên à, phía bên à, tay tay trái mà mà mà mình đang quay đây đó phía bên vách tường này ạ à. cả nhà thấy không cái vật tường này thì đây là khu công nghiệp Đồng Xoài 2 nha cả nhà khu công nghiệp Đồng Xoài 2 tức là cái uh, con đường này nó ngăn cách giữa khu đô thị giờ Gold City và khu công nghiệp Đồng Xoài 2 đây khu công nghiệp Đồng Xoài 2 đây thì uh, cũng như uh, những cái lô lô đất mà mình vừa review xong thì lô đất này cũng nằm rất là gần với siêu thị giờ Gold nằm rất là gần với những cái tiện ích xung quanh à, bên trong phường Tiến Thành à, thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước ví dụ như là bệnh viện tỉnh của thành phố Đồng Xoài ngân hàng rồi à, các trung tâm à, hành chính và các cơ quan hành chính là hay là chợ cũng như là à, à, các trung tâm mua sắm hay là ăn uống hay là nhậu hay những quán cà phê nó được tập trung ở đây và lô đất mình muốn review trong ngày hôm nay đó là lô đất có tổng diện tích là 5 nhân cho 20 100 mét vuông thổ cư 100 phần trăm và nằm liền cờ tức là nằm sát luôn sát luôn sát luôn với căn nhà này à, sát luôn với căn nhà này căn nhà sát luôn với căn nhà này ở đây thì mình thấy à, nhà ở tại à, dự án gọi là Con City này của mình á thiết kế rất là đẹp mình thấy những nhà nào cũng được thiết kế rất là đẹp à, ví dụ như căn nhà này cũng vậy được thiết kế khá là đẹp nha cả nhà đây rồi lô đất của mình đây lô đất của mình đây nằm sát bên sát bên căn nhà này à, đây là căn nhà thấy à đây là vách của căn nhà và lô đất của mình đây đó tính từ vách của căn nhà đi thẳng ra đây là 5 mét nha cả nhà đây đây là vị trí này à, cả nhà thấy đây là ngay chung mình đây cả nhà thấy không ạ ngay cái tên mình chỉ nha cả nhà đó ngay cái tay mình chỉ đây rồi thì tính từ cái vị trí này đi tới ờ, vách của căn nhà là 5 mét sau là 20 mét và tất cả những lô đất ở đây thì đều có lối thoát hiểm là 2 mét và theo mình quan sát á thì à, cái lô đất này khá là đẹp đẹp hơn những cái lô đất khác hay là những cái lô đất ừ, mà mình review lúc nãy là có cái hố á, có cái hố uh, hố gà hố nước thải á tại vì lô đất ở đây nó có cái cây xanh này đầu tiên nó có cây xanh và cái vỉa hè ở đây cũng khá là rộng vỉa hè ở đây mình thấy là 7 mét nhân cả nhà 7 mét luôn á vỉa hè 7 mét luôn cho nên chúng ta khi mà xây ờ, hay là chúng ta làm gì đó thì chúng ta có một cái ờ, không trống để mà đậu xe hay là sinh hoạt cũng khá là tuyệt vời giá bán ở đây là một tỷ tư lô này là một tỷ tư nha và cũng như ờ, những cái lô khác là chưa có hỗ trợ với ngân hàng tức là chú không hỗ trợ vay ký ba bên nhưng mà chúng ta mua chúng ta ký công chứng sau là chúng ta lấy số và chúng ta sẽ quay là được nha tất cả những lô đất mà có số thì chúng ta sẽ vay ờ, chúng ta sẽ vay được rồi đây là siêu thị đây là siêu thị lát nữa mình sẽ đi uh, xung quanh đây mình sẽ vay rồi chúng ta sẽ biết được căn nhà này thì cứ vay như vậy nếu như mà khách hàng nào mà đang quan tâm những lô đất tại dự án dự con City chắc chắn là cũng biết những con đường này thật là nếu chưa biết thì theo cái video của mình á thì uh, chắc chắn cũng là hình dung ra được một phần nào đó rồi như vậy thì à, mình thông tin lại lô đất ha tổng diện tích là 100 mét vuông thổ cư 100 phần trăm ngang nam dài 20 giá là 1 tỷ tư nằm tại trục đường 44 mét gần với ngã ba gần với ngã ba nha gần với à, ngã tư chứ số đi gần với ngã tư ngay vị trí mà trục đường chính của dự Con City đi vào rồi cả nhà muốn biết thêm thông tin chi tiết về lô đất cũng như là muốn mua lô đất này thì hãy gọi cho mình theo số điện thoại 0972 332 894 và hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ. Xin chào và tạm biệt ạ.